ngồi đây ngọt trong nỗi cô đơn chán trường không gian sao lặng thinh có cây đứng im lặng lẽ buồn thời gian rơi ngồi đêm những mơ mộng trôi để lòng hoang mang hạnh phúc thoáng qua mà thôi đôi khi ta thầm mơ tình yêu đến chỉ khiến tim ta héo mòn đã hơn một lần con tim om đang ngập bao ước vọng bỗng xi xét lòng yêu đương chỉ là ngàn muôn đớn đau Hơi. đêm nay ta ngồi đây lòng mang nỗi cô đơn giá hàng con tim như lặng câm chìm trong cõi u là diêu khói sương trầm tư cuộc đời hoang vu hạnh phúc cũng như mây phù du đêm nay ta ngồi đây ngập trong nỗi cô đơn chán chưa không gian sao lặng thinh có cây đứng im lặng lẽ buồn thời gian rơi ngồi đêm những mơ mộng chơi về lòng hoang mang hạnh phúc thoáng qua mà thôi đôi khi ta thầm mơ tình yêu đến đêm bao thiết tha nhưng bao nhiêu ngày qua người chỉ khiến tim con tim hoang đang ngập bao vọng bỗng suy xét lòng yêu đương chỉ là ngàn muôn đắng đau ôi đêm nay ta ngồi đây lòng mang nỗi cô đơn giá vàng con tim như lặng câm chìm trong cõi u mê vĩnh hằng lòng chơi vơi lạc giữa khói sương trầm tư là giữa khói sương trầm tư cuộc đời hoang vu hạnh phúc